Xin chào mọi người, mình là Hiền đây Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng đọc bài The Boss uh, trên uh, TikTok nhé Về bố cục bài cũng gồm có hai phần như thế này một vòng hai tay đồng thời luôn từ phải dừng ở phía bên trái dừng ở đây thử lại nhá hai tay đang ở dưới đúng không vòng qua phải dừng trái đúng rồi bây giờ đưa ngược lại một vòng hoàn thành một vòng cho mình rồi dừng xuống tận dưới này thử lại nhá từ đầu này vòng phải dừng bên trái sau đó xoay hướng ngược lại hoàn thành một vòng xuống dưới đó bây giờ thêm cho mình một cái lớp chân như thế này đầu tiên khi mọi người vòng từ phải qua trái dừng ở đây thì giờ mọi người dùng chân phải nhấc lên sau đó chạm vào mũi đồng thời đưa xuống nhún cả hai chân nha thử lại này vòng nhún đó không cần không cần thiết mọi người phải nhấc cao chân để nhún như này đâu chỉ cần nhún có cái sự nhún ở đây là được thử lại nhá năm sáu bảy tám vòng nhún vòng ngược lại ok sau khi mọi người dừng ở vị trí này thì đồng thời đưa hai tay lên như này cho mình rồi sau đó dựng cái ngón giữa lên động tác này hơi bệnh nhưng mà thôi không sao <clears throat> Phải che ngón này đi Làm mờ Ok Tiếp theo người vòng, vòng tay xuống Đang chéo lên như này cho mình Và sau đó hất sang hai bên Hình dung này sau khi hoàn hình dung lại nhá Sau khi hoàn thành động tác thứ nhất Lên Thẳng Đưa xuống Chéo Và hất hình dung lại nhá đưa xuống giống như ờ, sau khi mọi người đưa lên như này được chưa thả hai tay xuống còn lên để chéo vào đây sau đó lại hất thử lại này từ đầu xoay phải từ trái đổi một vòng lên tay thả chéo và hất ok thử lại này năm sáu bảy tám vòng dừng vòng xuống lên thả chéo thấp ok móc này đến động tác tiếp theo thì mọi người đứng ờ, ngang người quay về phía bên phải cho mình ok bây giờ tay trái và chân trái trước này tay thì lên chân ok bây giờ khi tay bật xuống như thế này thì chân đẩy lên trước như thế này thử kết hợp nhé đồng thời luôn này đập về đập về ok bây giờ khi mọi người về thì tám bắt đầu của động tác thì người đứng thẳng được chưa bây giờ khi tay đập và chân lên trước thì người nhìn xuống níu lên ngồi cố gắng chắc nha nhún lên thử lại cho mình này đầu tiên nhún d nhún d nhún bằng cái chân phải nhá nhún nhún nhún nhún ok lại này kết hợp cả hai chân với tay nhá bắt đầu nhún nhún nhún ok bây giờ khi mà làm các như vậy thì cái phía người của mình nhé lúc mà mình nhún thì người sẽ còn xu hướng là ngược xuống đó thì mọi người có thể người tự nhiên như vậy nhá hoặc thêm một lớp này có thể gật thêm cái đầu xuống mình đó dưới cằm đẩy lên trước và hơi chích xuống nhá đó kết hợp cả nếu một người làm được hoàn thiện nhất thì mọi người hãy kết hợp cả đầu người nhún chân chân trái và tay thử lại nhá thử kết hợp này khởi đầu kết hợp nha tất cả luôn xuống xuống xuống đúng rồi bây giờ này ờ, mọi người hãy ờ, thử bật cho mình cái chân phải lúc đứng thẳng này thì không đứng im nữa mà bật lên sau đó nhún bật lên nhún nhún ok thử lại này sáu bảy tám bật nhún nhún nhún anh con nhá hai ba okay. về động tác thì mình chỉ làm mình ba lần như thế thôi và xong bây giờ mọi người kết hợp cho mình từ đầu nhá năm sáu bảy tám vòng nhún vòng quay lại lên thả chéo ra nhún hai balance vâng ok vậy là mọi người đã hoàn thành xong động tác của phần thứ nhất rồi bây giờ thì mình sẽ uh, đẩy nhanh cái tốc độ ghép động tác cho mọi người và sau đó ghép nhạc nhá cái động tác này chậm năm sáu bảy tám vòng nhún vòng quay lại lên thả chéo xuống và thả thả nhanh hơn một chút này năm sáu bảy tám vòng nhún vòng lại và thả chéo bây giờ gác ở phía bên uh, giá hơi bên này đúng không bây giờ mọi người nhắc chân chân trái ra ok tiếp theo nhắc chân phải để mình hoàn thành quay người về phía trước được chưa ví dụ mình nhắc chân trái bây giờ mọi người mở cho mình thêm cái vai này mở vai trở lại nhá mở vai và đổ sang phía bên trái luôn tiếp theo dẫn chân phải thì lại ngả và đủ người qua phía bên phải tiếp theo tương tự dậm cho mình lại phía chân bên này và lực thử lại nhé tăng ở đây đúng không mở vai tăng mở vai sang và ra rồi nhớ cho mình nhé đủ người đủ người này và đưa cái vai ra đó quay sang phía còn lại đủ người đưa vai ừ. thử lại nhá đổ người đưa vai quay qua phía này ok dập chân đổ người vai lướt qua phía thế này dập chân đổ người vai mở ra dập đổ vai dập đủ vai mở Đó. lại nhấc đủ sang đủ sang và dừng ngồi chỉ đi cho mình ba lần thế thôi sang trái một lần phải à, một lần và sau đó dừng ở đây được chưa còn về phía tay mọi người hãy đi tay đi mọi người à, có thể thả lỏng thả lỏng như thế này cũng được hoặc mọi người làm tay như thế này nhé cố gắng phôi tay cho mình thử đi thử lại một lần nữa này năm sáu bảy tám một hai dừng ok tiếp theo sau khi mọi người đã hoàn thành cái vị trí như này giờ mọi người đứng thẳng lên cho mình hai tay đưa chéo sang ờ, tay phải thì về vai trái tay trái thì đặt vào vai phải sau đó kéo ngang ra đó đưa xuống tay giống cầm súng hay cầm cái đồ vật tình ngang nhé đúng không đưa xuống đây mình tay phải ở dưới trái trên sau đó hất lên thử lại nhá hai tay chéo này vuốt ngang này xuống này đẩy lên đó thì lúc tay xuống nhá thì đầu mọi người hãy nhìn theo đầu nhìn theo tay tay lên thì đầu cũng ngẩng lên thử lại này chéo ngang xuống và lên lại này năm sáu bảy tám đưa sang phải dừng chéo ngang xuống và lên được chưa động tác tiếp theo sau khi mọi người dừng ở vị trí này được chưa tay phải mọi người sẽ thả lỏng xuống còn tay trái mọi người mở cho mình cái bàn tay ra nhá mở bàn tay ra đó này ngang phần này lên ngang phần này lên xoay cho mình tay hai vòng hai vòng thôi xoay từ phải xuống qua trái hai vòng một hai vòng mọi người xoay cho mình hai vòng này trái xuống phải vòng thứ hai đưa lên cao và nắm tay lại thì giật xuống thử nhá đưa hai vòng đang dừng ở đây đúng không đưa hai vòng này một vòng hai vòng lên cao và giật xuống khi giật xuống thì nhớ nắm cái bàn tay vào nha ok bây giờ kết hợp với người thế này khi mọi người xoay thì người sẽ đứng im đưa lên cao như thế này được chưa giật xuống như thế này thì người nhấc xuống cái chân phải nhấc khi tay giật xuống vừa nhấc và nhún nhún vào chân trái nha nhún đó còn phía tay này cũng thể nhún như thế cũng được hoặc là nói chung là tùy mọi người free cái tay này cho mình nha nhún như này cũng được đó đấy là những cái dáng mà các bạn thử lại nhé xoay hai vòng lên cao và nhún được chưa tiếp theo mọi người đưa hai tay lên trước và đập vào nhau như này cho mình đó ok sau đó này hai tay đưa về ngay như này và đồng thời đẩy lên cao đẩy chéo lên đó còn về phía động tác để chéo lên ok về phía người mọi người sẽ lùi xuống và nó lùi cho mình chân phải trước chân trái đó cứ lùi thôi đồng thời này mọi người làm sóng người cho mình nhá vừa lùi vừa làm sóng lùi sóng lùi sóng mình lại nhắc lại nhá nếu mọi người chưa biết làm sóng người ấy, thì mọi người hãy ờ, thử áp vào tường chạm cho mình ba cái điểm ngực này hông đầu gối ngực hông đầu gối xong mình đứng thẳng lên nối ba cái điểm đấy thành một đường viện giống là được nhá viện nhá để làm sáu người lại này hai tay về đây đồng thời đẩy lùi sóng lùi sóng lùi sóng sóng bây giờ thì mọi người cùng ghép uh, hoàn thiện cả đoạn hai lại với mình này nhấc đủ trái phải và dừng chéo ra xuống hất lên xoay hai vòng và bật tay tiếp theo đưa lên lùi lùi lùi nhanh hơn một chút này năm sáu bảy tám đủ trái phải dừng chéo sang xuống lên xoay và đập em lùi lùi lùi bây giờ mọi thử cách nhạc nhá I click in the bar There's a stick in the bar Who, who, who, who, who, who, Ừ, ừ, à, Vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong bài The Boss uh, trên TikTok rồi. Rất mong là nhận được sự phản hồi của các bạn về những động tác khó hoặc là có điều gì thắc mắc chưa hiểu ý thì cũng hãy comment phía dưới cho mình biết nhé.